bầu trời cao đêm nay ngàn tiếng tu lấp lánh chứng dám cho đôi mình nguyện thề bên nhau mãi không xa lìa rồi ngày tháng trôi qua và anh cũng nhận ra em đã thay qua nhiều từ bỏ mẹ cha quên đi ân sinh thầy. anh tin rằng trời cao đêm nay ngàn tinh tú lấp lánh chúng dám cho đôi mình nguyện thề bên nhau mãi không xa lìa rồi ngày tháng trôi qua và anh cũng nhận ra em đã thay qua nhiều từ bỏ mẹ cha quên đi ơn sinh thành trọn vẹn yêu